sau này cũng sẽ đơn giản và thuận tiện hơn việc các doanh nghiệp cũng như các một số đại lý và nhân viên tư vấn tổ chức các cái buổi hội thảo rồi ăn uống uh, mang tính chất đó, ở đây mình gọi là có tính chất dụ dỗ hoặc là qua mắt người uh, mua bảo hiểm uh, vì họ là những người kém hiểu biết hoặc là những người nông dân họ không hiểu hết pháp luật uh, để khi tư vấn bằng miệng thì đưa ra những thông tin không chính xác uh, quyền lời rất là nhiều uh, và hư trong hợp đồng cũng phải không có những cái điều khoản đó và khi những cái người dân này do kém về biết pháp luật họ ký vào hợp đồng bảo hiểm họ không nhận thức hết được các cái quyền lợi của họ cũng như là cái nghĩa vụ của họ trong hợp đồng bảo hiểm sau một thời gian tham gia bảo hiểm thì họ mới phát hiện ra là vì nhân viên tư vấn à, đại lý hoặc là các công ty bảo hiểm tư vấn nó không đúng với hợp đồng à, thì nếu những người dân này à, biết được và coi chứng cứ về những cái vấn đề này thì họ có thể ICO họ được phương đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu ờ, bên công ty bảo hiểm là họ trả lại tiền và được bồi thường các cái thiệt hại phát sinh cho họ với điều kiện là họ chứng như họ có bằng chứng là nhân viên của công ty bảo hiểm đó ờ, công ty bảo hiểm đó hoặc đại lý của công ty đó tư vấn không trung thực hoặc là có những cái lời rủ dỗ ờ, đưa ra các cái phương pháp hoặc là những cái giấy tờ những người tư vấn ừ, đảm bảo quyền lợi nhưng mà trong hợp đồng đó là không quy định như thế để tránh phải những kẻ lừa đảo mua bảo hiểm nhân thọ người dân cần lưu ý tìm hiểu kỹ đại lý bảo hiểm trước khi mua kiểm tra mã số nhân viên của đại lý bảo hiểm không cung cấp thông tin cá nhân cẩn thận và chú ý với các lời hứa hẹn về khoản lãi rất lớn từ bảo hiểm cẩn thận với khuyến mãi giả và phần thưởng để thu hút khách hàng mua hợp đồng bảo hiểm đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm không trả phí bảo hiểm nếu không có phiếu thu tóm lại bảo hiểm nhân thọ không phải lừa đảo chỉ có một số tư vấn viên bảo hiểm không làm đúng trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp vậy khách hàng hãy là người tiêu dùng thông minh bằng cách chủ động tìm hiểu thông tin về bảo hiểm nhân thọ để chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính và sẵn sàng lên tiếng nếu gặp bất kỳ trường hợp nào nghi vấn ai đủ cao để làm